đó, để mình à, có thể sử dụng được thẻ đó thì hôm nay sẵn tiện hôm nay lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một cách cái cách mà mình có thể mở tài khoản online mà không cần đến ngân hàng ha đó mà mình vẫn có thể ờ, sở hữu được một cái tài khoản mà tránh mất thời gian đến ngân hàng đó thì cái à, cách mở nó như thế nào thì mời mọi người theo dõi video mình ha hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình mở tài khoản online của ngân hàng Agribank các bạn thì ngân hàng nông nghiệp và cách mở như thế nào thì mời các bạn theo dõi video mình ha rồi mình bắt đầu thôi các bạn Rồi ok các bạn ơi thì để mà tải được app thì mà các bạn thi cập vào cửa hàng CH Play giúp mình ha trên Android hoặc là trên iPhone thì các bạn vào app tàu ha thì các bạn gõ chữ là Agribank về ha giúp mình ha thì nó sẽ ra ha thì các bạn tìm cái cái, cái Aribank e nha rồi các bạn nhấn vào cài đặt nó giúp mình ha thì sau khi cài đặt xong đó thì mình sẽ tiến hành mở cái à, app này lên Ok thì nó có như thế này ha khi mà các bạn mới đăng ký thì nó sẽ kêu mình nhập số điện thoại mình vô hết các bạn đó thì mình sẽ tiến hành nhập số điện thoại mình vô Đây ha sau khi nhập số điện thoại xong thì các bạn à, chọn vào ô tiếp tục đó sau khi nhấn cho để nó chạy một chút đó. sau đó giờ nó, các bạn cho phép nó truy cập vào máy của mình ha rồi sau nó sẽ hiện lên là số điện thoại của bạn đăng ký thì hoàn toàn chọn ngay cái ô đăng ký nha rồi đó thì nó cho mình ờ, nó báo là mình đã mở ờ, đăng ký nè rồi các bạn nhấn vào ô đăng ký ngay đó rồi các bạn đọc cái điều khoản của nó ha rồi xong các bạn xét vô chỗ này một dấu chấm xanh đó rồi xong các bạn nhấn vô xác nhận ở bên dưới rồi để nó chạy vô bên trong các bạn thì nó bắt mình là xác minh nè thì có hai cách để xác minh một là căn cước công dân hay là chứng minh nhân dân ha mình có ờ, chứng minh nhân dân nên mình sẽ xác minh ờ, chứng minh nhân dân đó thì các bạn sẽ tiến hành chụp hình là mặt trước mặt sau của chứng minh nhân dân ha đó rồi sau khi chụp hình mặt trước thì các bạn chọn ờ, chụp mặt sau đó. rồi mình sẽ lật chứng minh của mình lại mình chụp mặt sau ha đó, các bạn nhớ là cho nó nằm trong khung của ảnh nha rồi sau đó mình sẽ xác minh bằng khuôn mặt ha thì các bạn sẽ quay qua quay phải nè rồi quay trái đó các bạn làm theo hướng dẫn ở bên dưới nó để đó rồi xong khi các bạn nhìn thẳng vậy là xong rồi các bạn đó, nó báo mình đã xác minh khuôn mặt này rồi các bạn sẽ nhấn sau khi xác minh xong các bạn nhấn ô tiếp tục để nó chạy nha các bạn rồi, thì đây là cách à, đăng ký online nha các bạn online mà không cần à, đến ngân hàng đây nó sẽ hiện thị các cái thông tin của mình lên gồm chứng minh nhân dân nè địa chỉ nè ngày tháng năm sinh đó quốc tịch rồi rồi à, ngày sinh tháng sinh rồi địa chỉ mình ở đâu thì các bạn kéo xuống bên dưới các bạn điền vô cái mình cái chỗ là mình giới tính nha giới tính rồi địa chỉ nơi ở hiện tại nè rồi cái các bạn điền gmail của mình vô đó xong rồi các bạn à, chọn cái à, địa điểm mà mình đăng ký Agribank à, gần nhất các bạn như mình ở huyện nào xã nào thì mình đăng ký gần cái đó rồi sau các bạn nhấn tiếp tục thì sau khi nhấn thì nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP từ ngân hàng từ tin nhắn của số điện thoại mình gửi từ ngân hàng Agribank về ha đó đây mình sẽ thoát ra mình sẽ mở tin nhắn của ngân hàng Agribank là mình nhập 6 số này vô đó thì 6 số nó sẽ hiện màu xanh như thế này đó mình sẽ nhập 6 số này vô sau khi nhập xong các bạn nhấn ô tiếp tục đây nó báo mình đã à, đăng ký à, mở tài khoản à, thực tiến thành công ha đó rồi các bạn kiểm tra lại các bạn nhấn ô hoàn thành sau khi nhấn hoàn thành á, thì nó sẽ hiện lên một cái cái giao diện như thế này đó có chữ tiếp tục và số điện thoại mình các bạn nhấn vô tiếp tục để nó gửi tin nhắn về ha đây nó sẽ gửi mình một cái mã tin nhắn như thế này quý khách đã đăng ký tài khoản là đăng ký nè để bên kia ha thì nó cho mình cái mã đăng ký là 941 183 mình lấy cái mã này đó mình sẽ thoát ra mình vô chỗ nhập số điện thoại này rồi mình sẽ nhập vô ha đây mình sẽ à, kích hoạt cái ứng dụng này lên này mình sẽ nhấn cái mã số sáu số đó xong các bạn nhấn à, ô uh, tiếp tục thì nó sẽ à, đưa mình vào bên trong ha đó sau đó các bạn nó sẽ gửi cho các bạn thêm một tin nhắn nữa để mình kích hoạt nha các bạn đó cái tin nhắn này mình sẽ mở lên nó cũng như vậy đó các bạn thì nó cũng cho mình một cái mã sáu số đây để mình thoát ra mình vô tin nhắn cho bạn xem đây các bạn thì nó sẽ cho mình một cái mã gồm 6 số như thế này ha nó và có nó chỉ có hiệu lực trong 2 phút ha mình sẽ lấy cái mã đó mình nhập vô đây đó, nhập xong thì à, ở bên dưới chỗ mật khẩu nè thì mình sẽ đó bắt đầu mình tiến hành để mình à, đổi mật khẩu các bạn thì mật khẩu các bạn nhập 6 số nhập hai lần giúp mình ha đó, sau khi nhập xong thì các bạn nhấn ô tiếp tục để mà nó xác ờ, kích ờ, kích hoạt cái ứng dụng này lên nha các bạn đó đây các bạn thì nó báo mình thành công nè cái cái này là thông báo uh, để nha thì mình có thể bỏ qua tin nhắn này không cần phải đăng ký hết các bạn này là thông báo mình báo tin nhắn về điện thoại rồi ok thì để mình vô tài khoản mình coi nó có tiền hay không bạn hiện tại thì do mình mới mở tài khoản à, ngân hàng nông nghiệp nên tài khoản mình lúc nào cũng không có không đồng nha các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nạp tiền mình chuyển tiền vào cái tài khoản của ngân hàng nông nghiệp nha các bạn đây là cái hiện tại thì cái giao dịch này, này mình mới vừa nạp 5 500 ờ, ngàn vào tài khoản ngân hàng nông nghiệp và mình sẽ mở ờ, tài khoản nó lên thử coi nó có tiền chưa hả các bạn thì nó sẽ có tiền liền nha các bạn tại vì mình chuyển trực tuyến á, chuyển theo nạp thì nó có tiền ngay ha rồi thì ờ, sau khi có tiền thì mình sẽ tiến hành mình sẽ trải nghiệm các cái chức năng của cái app này nó có những chức năng gì hả các bạn đây trước tiên thì mình sẽ vô mình thử chuyển tiền nha các bạn đây một chuyển tiền ha thì hiện tại á, tên các cái app của ngân hàng đều chuyển miễn phí ha đây mình sẽ vô chuyển tiền thử thì ở trên đây nó có là chuyển cho, cho tài khoản nội địa nè nó tài khoản còn đây là chuyển cho số thẻ nội địa còn bên đây là chuyển cho liên ngân hàng nha các bạn đó liên ngân hàng mà tài khoản liên ngân hàng ha còn bên đây dưới bên dưới là chuyển cho tài khoản uh, liên ngân hàng nhưng mà số số thẻ rồi bắt đầu mình sẽ chuyển cho tài khoản nha các bạn thì hôm nay mình sẽ chuyển cho số tài khoản của ngân hàng Kiên Long ha đó tại vì do lúc trước mình có làm một video hướng dẫn mình có mở tài khoản ờ, online của ngân hàng Thiên Long á thì có một số rất đẹp nên mình sẽ chuyển thử đây mình sẽ nhấn số tài khoản của ngân hàng Thiên Long của bà bên ờ, của mình vô nó sau khi nhấn xong thì các bạn ờ, chọn số tiền ở bên dưới các bạn lưu ý là à, diễn giải đầy đủ ha nhập số tiền xong các bạn diễn giải đầy đủ giúp mình ha rồi sau khi à, các bạn có thể à, lưu hoặc không lưu à, các bạn diễn diễn giải sao cũng được nha các bạn còn bên dưới là lưu người thụ hưởng thì các bạn nếu các bạn lưu để chuyển được sau thì các bạn lưu lại sau khi lưu người thụ hưởng xong các bạn chọn ô tiếp tục ha rồi ok các bạn sau khi chọn ô tiếp tục thì nó sẽ hiện lên các cái thông tin để mình kiểm tra ha đây nó đang dạy nha hiện tại thì tài khoản nguồn mình là tài khoản hàng nông nghiệp ở trên ha bên dưới là tài khoản ngân hàng kiên long của mình ha thì bên dưới là số tiền đó rồi số điện thoại của mình đó, các bạn có thể kiểm tra rồi bên dưới là phí và số tiền ha rồi sau khi các bạn nhấn xong các bạn nhấn ô tiếp tục nó sẽ gửi mình một cái mã OTP để à, về điện thoại của mình để mình xác nhận nha à, xác nhận nhận mà mình đã chuyển tiền đó mình sẽ lấy 6 số này đó mình thoát ra sau mình vô mình nhập ngay chỗ mới nãy để mà nó chuyển đi ha các bạn đây mình sẽ nhập 6 số đó vô thì cái mã này thì tuyệt đối các bạn đừng cung cấp cho người ta nha đó. sau khi nhập vô các bạn nhấn ô tiếp tục để mà nó chuyển đi ha đây nó báo mình đã chuyển tiền thành công ha số tiền mình đã chuyển là 20 ngàn đó. rồi sang ngân hàng Kiên Long ha rồi số tài khoản này là tài khoản của ngân hàng Kiên Long của mình ha và cái ờ, tên ngân hàng lệ phí là không đồng nha các bạn hiện tại thì liên ngân hàng thì ờ, tất cả các ờ, trên app nó chuyển đều miễn phí các bạn đây thì mình sẽ vô mình trải nghiệm thử cái gửi tiền trực tuyến nha các bạn gửi tiết kiệm thử coi lãi suất nó có cao không các bạn đây ở đây nó có một là số tiền mới chuyển nó báo nó vô bên ngân hàng Kiên Long báo cho mình rồi thì hiện tại gửi thực kiến ờ, gửi tiết kiệm thì nó có mở tài khoản gửi thực tiễn nè bên dưới là tắt toán thì các bạn gửi thì các bạn có thể tắt toán được ha và không cần phải đến ngân hàng để tắt toán ha đây mình sẽ mở thử tài khoản thực tiễn như thế nào ha để bên vô mình coi lãi suất nữa các bạn thì bên trên là số tài khoản nguồn của mình bên dưới là cái sản phẩm mình sẽ nhấn vô đó rồi xong mình sẽ chọn số ờ, kỳ hạn thì hiện tại ở bên ngân hàng nông nghiệp một tháng nó là 3.1 nha các bạn còn 12 tháng thì nó 5.5 nó cũng tương đối ờ, giống nhau với các hàng khác các bạn rồi mình sẽ thoát ra mình sẽ trải nghiệm tiếp cái cái mục ờ, nạp tiền điện thoại coi nó có khuyến mãi hay nó chiết khấu không như các bạn đây mình sẽ vô mình nạp tiền điện thoại thiệt đây hiện tại thì tên là tài khoản nguồn mình bên dưới mình sẽ nhập số tiền thoại điện thoại mà cần nạp vô ha rồi sau khi nhập số điện thoại xong thì các bạn sẽ chọn cái số tiền mình cần nạp bao nhiêu ha đây mình sẽ nạp ờ, cái ờ, thẻ cào là 50 ngàn rồi các bạn nhấn tiếp tục thì nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP gồm 6 số từ ờ, tin nhắn ha mình sẽ lấy 6 số này đó 6 số như thế này mình sẽ nhập vô để mình ờ, nạp tiền thôi nha các bạn ok mình sẽ thoát ra mình vô cái mã OTP này rồi mình sẽ nhập 6 số đó vô xong các bạn nhấn ô tiếp tục thì nó sẽ báo ờ, nạp tiền cho mình ha đây nó báo là mình đã nạp tiền điện thoại thành công ha thì nó sẽ gửi tin nhắn như thế này à, tin nhắn mobi nó chuyển cho mình nè rồi đó rồi như vậy là mình đã hoàn thành cài đặt online à, cho tài khoản của ngân hàng nông nghiệp thành công ha và nạp điện thoại thử các chức năng của nó ha rồi mình xin à, phép dừng video ha mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha bye bye các bạn